và đây mỗi bộ là mỗi bộ độc quyền không có bộ thứ hai khách hàng đã đặt đặt một lần nguyên combo vậy đó rất là nhiều tại vì khách hàng muốn làm mỗi ngày xài là một bộ dây đổi kiểu và khách hàng đặt rất nhiều để dịch tự thay mỗi ngày vân vân vân vân vân tất cả những cái gì bằng da của khách có thể đặt nguyên combo kỳ lăng sản phẩm gì cũng được kỳ lăng sẽ làm đúng theo yêu cầu và nhu cầu của quý khách nha Kỳ Lân kính chào tất cả các khách đến với Kỳ Lân Luxury Hôm nay một chủ đề về đồ da Một sản phẩm nhỏ trong ngành đồ da của Kỳ Lân Luxury Đây là những cái bộ dây đồng hồ Rất nhiều màu Và đây mỗi bộ là mỗi bộ độc quyền không có bộ thứ hai Đối với dây đồng hồ thì thường Kỳ Lân sẽ làm độc quyền mỗi sản phẩm một bộ dây sẽ là một bộ duy nhất và nếu như khách đeo những sản phẩm đồng hồ như vậy hoặc là những sản phẩm đồng hồ da như là của Hublot hoặc là của Rolex hoặc là những sản phẩm nào mà có đồ à, dây da hoặc là Patek Philippe chẳng hạn vân vân thì sau khi chúng ta dùng dây hãng dinh một thời gian nó bị cũ bị hư đi hoặc là chúng ta mê chúng ta thích chúng ta đam mê những bộ dây da cá sấu hoặc là da cá mập hay là bất kỳ da nào mà câu cấp của các hãng lớn thời trang lớn trên thế giới cung cấp thì Kỳ Lăng sẽ có và đây là những cái bộ da mà Kỳ Lăng làm cho đồng hồ Hublot khách hàng đã đặt đặt một lần nguyên combo vậy đó rất là nhiều tại vì khách hàng muốn làm mỗi ngày xài là một bộ dây đổi kiểu và khách hàng đặt rất nhiều để về tự thay mỗi ngày ở đây thì có một cái bộ mà y chang đó bộ mà bộ chung với cái túi của kỳ lân nè cái sách kỳ lân nè đó. nguyên combo nha và dây thắt lưng và đôi giày như đôi dép và tựa đôi giày nó y chang nhau mà nó chỉ khác nhau một chút về cái cái kiểu văn thôi và bộ này giống như là cái này và đôi dép này là bộ này và đây là cái ví cầm tay như là bộ này và đặc biệt nữa là bộ này như là cái ốp lưng dành cho điện thoại iPhone bằng da và đôi giày này thì giống với bộ này nguyên combo và nguyên một combo tất cả những sản phẩm đồ da luôn ví dụ như là giày dép dây thắt lưng túi sách túi clip ví cầm tay và nón áo khoác vân vân vân vân vân tất cả những cái gì bằng da của khách có thể đặt nguyên combo kỳ lân sản phẩm gì cũng được kỳ lân sẽ làm đúng theo yêu cầu và nhu cầu của khách nha